Xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi talk show Hát Sẩm trong Thích ứng văn hóa, chương trình mở màn cho chuỗi các hoạt động trải nghiệm đa giác quan của dự án Mắt Sẩm. Toàn bộ các nội dung trò chuyện, talk show cũng như các tác phẩm mỹ thuật và âm nhạc trong dự án mắt sẩm sẽ được chúng tôi ghi hình và phát sóng trực tuyến trên fanpage à, Trèo 48 tôi trèo về quê hương và phát lại trên website của dự án mắt sẩm.com. Chúng tôi sẽ rất mong muốn được sự đồng hành ủng hộ của quý vị trong những số phát sóng tiếp theo quay lại với những vị khách mời của talk show ngày hôm nay. À, tôi xin trân trọng được giới thiệu vị khách đầu tiên đang ngồi ngay bên cạnh tôi đây, nhà nghiên cứu siêu tầm văn hóa dân gian Mai Đức Thiện. Xin chào chị Quyên và xin chào quý vị khán giả. Vâng, anh Mai Tiện thân mến, chúng tôi được biết rằng anh đã có quá trình gần 15 năm siêu tầm và tìm hiểu rất nhiều các cái dữ liệu về nghệ thuật truyền thống, à, nghệ thuật dân gian. Vậy à, chúng tôi có thể biết rằng là những cái tư liệu và những cái nghệ thuật đó, à, siêu tầm đó thì anh có cái kênh lưu trữ nào cho mình không ạ? Mình tiếp cận với sẩm từ năm 2005, nhưng chính thức từ 2008 bắt đầu hành nghề thực hành phương pháp hát sẩm. Năm 2011 lập kênh YouTube Mai Đức Thiện để mà mình chia sẻ những tư liệu video, video, âm thanh về âm nhạc đó là hát sẩm, hát trèo, ca trù, hát chầu văn và chống quân. Và đến thời điểm này thì là trải qua hơn 10 năm thì đã có một triệu lượt follow. Một triệu lượt follow trên kênh của anh có nghĩa rằng có một triệu người đang quan, quan tâm, tâm đến âm nhạc truyền thống của chúng ta. Đúng không ạ? Vâng, đấy là một tin thật là vui để bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với vị khách mời thứ hai của chúng ta. Dạ vâng, cháu chào chú ạ. À, Dạ à, vâng, quên. dạ. Chú ơi, chúng cháu đang gọi cho chú từ chương trình talk show Mắt Sẩm trong Thích ứng Văn hóa. Và chú cùng với một người khách mời nữa của chúng cháu sẽ cùng tham gia cái phần talk show này. À, và ngay bây giờ thì chú có thể giúp chúng cháu à, nghe qua loa một cái phần biểu diễn của vị khách mời này và đoán xem họ là ai có được không ạ? Được, ờ, ờ, chưa gì đã có bài tập rồi nha. <laughs> dạ vâng, chú sẵn sàng chưa ạ? Rồi, sẵn sàng. Vâng, cháu mời chú. Mục hạ vô nhân chúng anh đây Mục hạ vô nhân Nghe em nhàn sắc lòng xuân anh mới giạt rào dù em mặt phân má đảo dừng dừng anh cũng không nhìn à, theo mà làm gì em có lấy anh anh đi trước mà làm vì chú ơi chú có vừa nghe thấy giọng hát và một cái phần nhỏ trong một làn điệu hát sẩm ạ thì chú có đoán ra được ai là người hát phần này không ạ yeah <laughs> dạ vâng hoàn toàn chính xác vâng ạ và người sẽ cùng talk với chú ngày hôm nay chính là bạn mai đức thiện ạ à. vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần uh, trao đổi trò chuyện ngày hôm nay chú nhé dạ vâng à, phần trao đổi ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với anh mai đức thiện trong cái quá trình hơn 10 năm nghiên cứu tìm hiểu rất nhiều các cái dữ liệu về nghệ thuật truyền thống trong đấy có hát sẩm có hát trèo có chống quân Vậy chúng tôi có thể hỏi rằng cái đánh giá của anh dành cho nghệ thuật hát sẩm hay hát sẩm đến thời điểm này là còn hay là mất ạ? Vào những năm 2008 à, khi mà tôi khôi phục sẩm thì bởi vì là sẩm là bộ môn rất ít người gìn giữ và đang có nguy cơ bị mai một rất là nhiều. Nếu mà xét về ở cái thời điểm này trải qua 10 năm thì đầu tiên tôi nghĩ rằng tôi một mình tôi đi để tôi làm nhưng càng ngày thì càng gần như là kết nối được các bạn trẻ cùng đồng hành với tôi để mà khôi phục gìn giữ hay là quảng bá sẩm và công chúng cũng biết đến sẩm chính thống nhiều hơn trước đây là mọi người muốn nghe sẩm thì lên youtube hay là lên mạng google search ra sẩm thì không phải là sẩm truyền thống mà là sẩm chế hoặc là những cái bài sẩm gọi là sẩm nhưng không phải là sẩm thì đến thời điểm này thì đã xây dựng nên một kho tàng một kho tàng tư liệu âm thanh hình ảnh về sẩm ở trên mạng youtube rồi và công chúng tìm sẩm có thể nghe được sẩm chính thống mọi lúc mọi nơi vâng hiện tại thì chúng ta đang thấy rằng là hát sẩm có thể được hiểu là một bộ môn nghệ thuật vậy thì khi ra đời hát sẩm có phải là một bộ môn nghệ thuật không anh à, từ xa xưa thì gốc gác của nó sẩm là một nghề đàn hát của những người khiếm thị có năng khiếu những người khiếm thị có năng khiếu đó họ học hát sẩm và biểu diễn dùng cái sức lực của mình đàn hát và kiếm tiền từ cái việc là khi mà công chúng là những khán giả họ nghe sẩm họ cảm thấy là hay cảm thấy là đắc ý và họ thưởng cho những cái đồng tiền hoặc là thưởng cái phần thức ăn hàng ngày và từ đó họ duy trì cái cuộc sống của họ thì nếu mà xét về thời điểm bây giờ thì đối với nghề hát sẩm thì không còn tồn tại nữa nhưng mà nghệ thuật hát sẩm thì vẫn đang được tồn tại và được gìn giữ bởi các thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân và những người yêu hát sẩm. Vâng, như những gì anh Mai Đức Thiện vừa nói thì sẩm cũng đã có những cái đã mất và hiện tại thì cũng có những cái vẫn còn. Vâng ạ, với những chia sẻ của bạn Mai Đức Thiện vừa rồi thì à, thưa chú Sơn, chú có lo ngại gì cho cái sự được hay mất hay còn hay mất của hát sẩm không ạ? <laughs> Câu hỏi của hay đấy. Chú thì chú ờ, không thấy cảm thấy lo lắm thì không thấy lo mấy. Bởi vì chú biết là cái nghệ thuật hát sẩm ấy nó là một cái nghệ thuật nó có cái sức sống vô cùng mạnh liệt. Nó được tạo nên bởi những người mà sống vì cái nghề đó để tạo nên nó và luôn luôn tự tìm cách làm mới mình để cho nó phù hợp với thời đại đó là rộng cho nên ngay bây giờ kể cả là những cái chủ thể sáng tạo nên nó uh, có thể là không còn nữa nghề không còn nữa nhưng mà đấy như, như các cháu đang tổ chức như thế này này như ông Mai Đức Thiện ông vừa hát này đấy, và một rất nhiều những cái nhóm tầm khác thì rõ ràng là là là là cái thế hệ về sau này đã biết biết cách kế thừa và phát huy cái hát sẩm biết cách tiếp nhận nó tái tạo nó thì cả như lúc nãy ông mai đức thiện bảo là bây giờ sẩm hát ở trên đài những cái khác là sẩm chế không phải là sẩm thật thì sẩm lúc nào chế chế lúc nào, chế chế cũng là một cách của sẩm đấy để sống đấy ừ, vâng Dạ vâng, thế một câu hỏi tiếp theo chúng cháu muốn được hỏi chú Nếu ví sẩm như là một nhân cách ạ thì chú sẽ mô tả về hát sẩm như thế nào và lý do gì để chú tiếp cận và nghiên cứu hát sẩm như những cái công trình nghiên cứu mới đây nhất của chú ạ? Trong cái công trình nghiên cứu của, của, của tôi ấy, thì đúng là tôi cũng có cái phần tiếp cận là tiếp cận nhân nào? Nó còn bây giờ cái dùng cái từ gọi là có vẻ như là mốt bây giờ gọi là nhân học văn hóa. Dạ. thế thì, thì người ta làm được những cái gì tương ừ. tác với xã hội ra làm sao dạ. xong thì thành với nghề này cho nên là ừ, ừ, chú sẽ không không không không chủ yếu là đi vào xem là những cái làn điệu làn điệu gì và hát cái làn điệu ra làm sao mà xem cái người là người thể hiện làn điệu ấy. Vâng. xem người ta tổ chức biểu diễn như thế nào vâng. tại sao người ta lại sử dụng cái nhạc cụ đấy ví dụ như vậy đấy là đi vào cái đi vào cái người biểu diễn đi vào cái người thực hành hát tập và chính vì thế chúng phát hiện ra rằng là những người làm nghề sẩm thì mới được gọi là sẩm không phải tất cả những người khiếm thị gọi là sẩm đâu nhá dạ khiếm thị người gọi là mù còn chỉ hành nghề hát mới được gọi là sẩm thôi dạ à, sẩm cũng có cái, cái tự trọng của nó chứ không phải tâm cho nên là người ta phải liên kết với nhau thành những cái hội những cái phường dựa vào nhau để sống cái đấy là có và bây giờ thì những thế hệ sau những cái à, bạn mà đang à, tiếp nhận hát sẩm kế thừa hát sẩm để thì tiếp tục để để để để, để, để phục dựng lại phục hồi lại cái ngày dỗ tổ sẩm thì dạ. có những chuyện đó mà đấy đấy là một điều rất là đáng mừng đấy, đấy. tôi nghĩ thế dạ. cho nên là là nếu tiếp cận người nhìn họ từ cái hướng từ cái góc chủ <laughs> Đúng ạ, chồng sỏng rất nhiều vợ Dạ vâng Dạ vâng à, Như thế thì chúng ta có thể hiểu rằng Cái con người Cái chủ thể mà tạo ra hát sẩm xưa và nay đã có sự khác biệt nhau rất là lớn Trước đây là những người khiếm thị có năng khiếu Còn bây giờ là các nghệ sĩ sáng mắt Và là những nghệ sĩ chuyên nghiệp Hoặc là bán chuyên nghiệp Hoặc là những người mà uh, họ yêu thích văn hóa dân gian họ có năng khiếu đàn hát và họ học hát họ đàn và họ biểu diễn và bây giờ là hình thức biểu diễn ở trên sân khấu chứ không phải là biểu diễn ở ngoài trời như trước đây nữa Dạ vâng, vậy thì với những chủ thể văn hóa đã thay đổi thì thưa chú Sơn, khi chủ thể văn hóa thay đổi thì điều gì sẽ thay đổi với sản phẩm văn hóa được tạo ra ạ? Cái đấy là rõ quá rồi, chắc chắn nó sẽ thay đổi dạ. bởi vì cái cách nhìn cuộc sống hay cách sử dụng cách ta cách cảm nhận của người trắng mắt và người người khiếm thị là gần như là khác hẳn nhau gần như khác hẳn nhau người, người khiếm thị người ta nghe là nhiều người ta nghe và nghe ngậm ừ. chứ còn người sáng mắt bây giờ là được thừa hưởng cái mà được sáng tạo nên từ những người khiếm thị những người những người tật này và thực sự là cảm của họ cho nên là thì tôi rất phục anh thiện ở chỗ là anh một cái kho tư liệu phải nói là là là, là tuyệt vời anh đưa lên như thế và vâng cảm ơn chú sơn trong trong thấy rằng đấy là một cái tình yêu rất là lớn đối với sẵn và sẵn xứng đáng được yêu như thế thì những cái người mà cái chủ thể nó thay đổi thì là cũng là theo tôi là tất nhiên thôi bây giờ sẵn ở cái thời đầu thế kỷ 19 hay là à, đầu thế kỷ 20 cuối thế kỷ 19 cứ tưởng tượng cứ hình dung là đất nước mình xung quanh chỉ là làng quê đã không có điện chỉ có hội làng và, và, và chợ quê thôi chứ làm gì có ờ, điện báo điện thoại rồi là các thứ điện thông tin như bây giờ cho nên sập chính là một cái rất là hot là một cái anh gọi như là anh dùng từ gì bây giờ gọi là anh uh, truyền tin anh truyền thông người là rất là là là là là, là hot đấy dạ. người dân thì không biết chữ cho nên báo hay đặng chẳng cần đọc chỉ đã nghe thôi ừ. và mỗi những câu chuyện mà tầm kể ra là toàn là những thời dạ. đấy người ta vẫn có thể phối khí người ta làm được mà và tôi thì tôi lại lại ủng hộ cái đó đấy, chứ không không bây giờ không thể bắt hoặc là không bây giờ hát ngay ngày xưa thì ai nhá người ta sẽ cảm thấy không không người ta chỉ nói là một sự hoài niệm thôi về những cái phần một cái phần rất nhỏ trong lịch sử tôi. cái đó cũng tốt nhưng mà đến khi nào mình nói về lịch sử mình sẽ gìn rằng. cái đó cháu cũng rất đồng tình đấy là là những cái gì cổ mình vẫn gìn giữ nhưng mà dựa trên cái đó dựa trên những cái gì đã có mình phải sáng tạo và nâng cao lên thì tất nhiên một, một cái phần là sẩm thể nghiệm khi kết hợp sẩm với rock à, với pop rock rap hay như là sử dụng âm nhạc điện tử nó rất là thú vị nó một cái cách tiếp cận với góc nhìn mới của con người mới Vừa rồi thì dạ vâng vừa rồi thì hai diễn giả của chúng ta, hai khách mời của chúng ta đều có nói về chủ thể sinh ra hát sẩm là nhóm những người khiếm thị có năng khiếu nếu bây giờ chúng ta tạm gác lại câu chuyện phát triển của hát sẩm mà chúng ta quay trở về một chút với câu chuyện bảo tồn hát sẩm phải chăng để bảo tồn hát sẩm chúng ta nên trả hát sẩm về cho chủ thể sáng tạo ra nó là những người khiếm thị quan điểm của hai khách mời ngày hôm nay như thế nào ạ xin mời anh thiện ạ đồng ý là trước đây là do cái việc là không có truyền thông không có báo đài gì cả mọi người người dân công chúng muốn thưởng thức thì phải thông qua các nhóm hát sẩm họ là những cái người mà truyền thông tin bởi vì là truyền miệng nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi khi mà cái thời đại 4.0 rồi thì những người khiếm thị đấy có lẽ rằng họ không bị mất đi cái vị thế rồi do cái nhu cầu thưởng thức họ sẵn sàng bây giờ là muốn nghe thể loại gì có ngay điện thoại tìm uh, mạng youtube tìm google là ra ngay không nhất thiết phải ra đến những cái nhóm hát sẩm nữa nên là có lẽ rằng là ừ, cái thời thế thay đổi nên cái vai trò của sẩm không còn những người khiếm thị không đáp ứng được cái việc là sáng tạo sẩm ở giai đoạn này mà giai đoạn này chúng ta phải phải chấp nhận là những người nghệ sĩ chuyên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp sáng mắt họ những người chủ thể để sáng tạo và để quảng bá hát sẩm bởi vì là sao à, người ta nói là phải nhất thanh hì sắc bây giờ chúng ta phải nghe một phần phải nhìn đã nhưng khi mà lên sân khấu là các nghệ sĩ phải đẹp thì mới cảm hứng để mà nghe còn bây giờ giả sử là những cái người mà khiếm thị thì tất nhiên là hát có thể hay nhưng mà chưa đáp ứng được cái nhu cầu thưởng thức về thị hiếu nên là do nhu cầu thị hiếu thay đổi nên là cái người khiếm thị không đáp ứng nổi về cái việc là giữ gìn nghề hát sẩm bây giờ nữa Vấn đề số 2 nữa là nếu như chúng ta mang hát sẩm trả lại cho những người khiếm thị dạy hát sẩm ở các trung tâm điều đầu tiên ai là người dạy phải chăng lại là những cái nghệ sĩ của các bộ môn khác lại dạy hát sẩm cho người khiếm thị bởi vì đã mất đi cái chất sẩm rồi thứ hai nữa là gì họ học xong rồi họ ra hành nghề kiếm sống bằng cách nào đầu ra của sản phẩm đấy là như thế nào thay vì là họ học hát sẩm mất 3 tháng họ mới hát được một vài bài sẩm hoặc là chơi thành thạo với nhạc cụ để biểu diễn thì họ học nghề như tẩm quất hay là làm đồ thủ công mỹ nghệ một vài tuần có thể ra sản phẩm và có tiền ngay được thì cái yếu tố là gì đầu ra và kiếm thu nhập cho người khiếm thị để mà hát sẩm thì nó không còn phù hợp ừ. vâng Chú Sơn thân mến, về à, vấn đề trả lại hát sẩm cho người khiếm thị, chú có quan điểm như thế nào về vấn đề này ạ? lúc này chú cũng vừa nói có cái gì nó liên quan rồi. tức là đối với, chú không phải bất cứ người khiếm thị nào cũng là sẩm. Chỉ những người khiếm thị nào mà ờ, hành nghề hát thôi, ca hát kiếm sống thôi mới gọi là sẩm. Đấy là quan điểm của chú và ờ, không phải bây giờ mình cứ nhìn đi ra đường cứ thấy những người khiếm thị thấy những người ờ, hỏng mắt là gọi luôn người ta là thật không phải không không không hẳn như thế đâu còn uh, nếu mà được chuyển giao lại hay là dạy những người ấy thì người ta hát thật đã thì cũng rất là tốt thôi người ta những cái người có năng khiếu người ta có thể làm người ta để tự sáng tạo bởi vì những cái người khiếm thị um, vẫn học nhạc ví dụ ở những cơ sở đào tạo người ta vẫn dạy mà trong nhạc trẻ nổi nó vẫn dạy và những bạn ấy chơi nhạc rất là hay chơi cả những cái nhạc cụ tây được chơi cả táo chơi cả bầu chơi rất người ta vẫn vẫn vẫn làm vì người ta thích người ta vẫn vẫn vẫn chơi rất là tốt thì đấy những người mà thực hành hát sẩm thực sự thì mới mới mới gọi là là chủ đề tập được chứ không ừ. phải bất kể ai bây giờ cứ hỏng mắt để gọi đây là chủ thể của sẩm và ờ, đấy là đấy là quan điểm của chú thế chứ còn uh, chuyển giao lại hay là dạy lại cho những người mà bị khiếm thị thì rất là tốt thôi chúng ta thấy là ông đào bình linh ông đã dạy một cái lớp ở bên nam ờ, uh, bắc giang rồi đấy này thì phải dạ, và vâng. rất là tốt rất là thành công ừ. bản thân họ thì họ cũng chỉ để học giống như những người uh, mới học mà thôi họ chưa thể sáng tạo được để, để đi đến cái gọi là sáng tạo là nó cả là con đường nó phải có thời gian nó phải có quá trình nó phải có một cái nền tảng nhất định cái cái mà nghệ thuật tẩm mà chúng ta có bây giờ ấy mà các bạn đang làm ấy nó nó phải được hình thành từ nhiều trăm năm qua nhiều thế hệ cho truyền lên được thì bây giờ mình lại quay lại với nhà nhà nó mình gọi là đây những người biết hát tẩm rồi gọi đây luôn quýnh tẩm là chưa thể đủ đâu dạ còn quan điểm của chú bây giờ thì thứ nhất đấy là việc tốt cái thứ hai nữa các bạn vẫn đang làm vẫn đang giữ giữ, giữ hát tẩm đang sưu tầm tư liệu vẫn đang đắm đuối đó chú nghĩ đấy là rất là tốt đấy là được rồi gì đấy, và đấy là đang được lưu giữ đang được bảo tồn rồi đấy còn cái chuyện mà người ta nếu có thể người ta làm cái hồ sơ để gọi là ờ, công nhận hát sẩm là di sản văn hóa phi vật thể di ừ. Vâng. thì bây giờ chú nghĩ có lẽ là cái cái cái chữ mà mà mà quên hỏi chú về cái chủ thể dạ Dạ, có khi là mắt đấy dạ dạ chứ còn chủ đề cái đấy chị chúng nói rồi vẫn có cái cái cái cái cái, cái lối thoát chứ không phải không vâng bây giờ chính ờ, ông Văn Thiện ấy là một trong thành phần chủ thể đấy dạ bản thân ông ông ấy tự nguyện ông gắn bó với sở ông đào Huỳnh Linh hay ông Hảo hay ông Thao Giang hay là những cái ông mà thực sự ông ông gắn với sở chú Sơn nói rằng à, cái mắc của chúng ta ở đây đang là cái chủ thể. mà sáng tạo và sở hữu hát sẩm có thể ban đầu hát sẩm ra đời từ những người khiếm thị có năng khiếu nhưng qua quá trình biến đổi của mình hát sẩm đã đi từ những cái người đó sang những cái người mà hoàn toàn có thể là sáng mắt và bình thường đúng không ạ vậy thì những người muốn sở hữu mong muốn là chủ thể của hát sẩm họ sẽ phải đi vào những đặc trưng nào của hát sẩm để tìm lại cái tâm thức hát sẩm và cái thực sự là của hát sẩm ạ chú sơn chú có thể tiếp nối phần này được không ạ cháu hỏi thì rất là hay thấy thế này thôi sẩm thực ra nó là một cái thể loại nhạc chúng ta mới từ đấy ở chỗ nó có phong cách riêng dạ đó là cách diễn cách diễn nó khác hẳn luôn với nhiều các thể khác người ta nghe lập tức người ta nhận ra chuẩn thế thì ờ, mà nó nó vừa giản dị nhưng nó lại vừa đặc sắc tính nghệ thuật nó cũng, cũng cao không rất cao xem bài Hà Thị Cầu thì biết yeah. Ờ, dạ. cao hơn hẳn vừa có thể chạy bỏ phách dạ. nguyện nhai trầu bỏ bẹp tay kéo nhị và hát bình thường nó nhẹ nhàng chứ không Đấy, nó nếu nghệ thuật biểu diễn được nhẹ nhàng như thế là nó be qua sẩm mà những người khiếm thị kết nối với xã hội ừ. thế thì tôi nghĩ là đấy ở thật nó có hai thứ mà phải kế thừa đó là tính sáng tạo và thích ứng sáng tạo thích ứng văn hóa dạ. rất nhanh và và và và, và. nói chung là con người ta thì phải thích ứng mới sống được dạ. nhưng mà riêng tạm gọi rằng đặc tính của sẩm là tính tự sự, thời sự và đại chúng. Như thế đã đủ chưa ạ? Chính xác là sẩm là phản ánh tình thời sự và phản ánh những cái yếu tố mà xã hội cần. Những yếu tố nào xã hội cần sẩm đều có. Mọi mặt đời sống đều có hết. Dạ vâng, đó là xét về mặt nội dung đúng không ạ? À, ở đây thì chương trình của chúng ta khi bàn về hát sẩm cũng sẽ bàn cả về góc độ nghệ thuật của hát sẩm nữa. À, nhưng bên cạnh đấy thì chúng tôi còn quan tâm một yếu tố nữa đấy là về âm nhạc của hát sẩm. Câu hỏi này xin phép được hỏi chú Sơn ạ. À, với đánh giá và nghiên cứu của chú thì đỉnh cao của âm nhạc hát sẩm đến thời điểm mà à, hưng thịnh nhất là như thế nào ạ? Câu hỏi khó đấy. <laughs> khai thác triệt để những cái những cái cách hát của dân ca của vùng quốc bộ nâng cấp lên nó thành một thứ gọi là chuyên nghiệp hóa sẽ nhạc dân gian này dạ nó là âm ờ, là âm nhạc dân gian nhưng mà chuyên nghiệp hóa trong cái sách của chú chú đã có những cái minh chứng về cái chuyện bà cầu và bà hát cái ờ, sập chống quân ờ, và một cái điều chống quân so sánh luôn cái điều chống quân đặt ngay bên cạnh nói chung là cách hát gần tương tự nhau dạ. cái cấu trúc của cái sự phát triển của âm các âm cái lời gần tương tự như nhau như cách toàn cầu đã sáng tạo ra thành này nó vừa hài hước nó vừa dễ nghe mà nó nó thực sự là hấp dẫn đấy là quá trình mà sẩm vay mượn vì là hát cụ hát ấy là hát để kiếm tiền à. còn người kia mà những những cái bài dân ca ở trình diễn ấy là người ta diễn ở trong làng của người ta thôi và ngày lễ hội ừ. và những thanh niên người ta chơi với nhau người ta diễn thôi diễn nặng được hát thế nào cũng xong và chỉ vậy thôi và chẳng cần yêu cầu gì hơn và lúc ấy cái quan trọng của người ta là người ta để ý đến nhau người ta quan tâm đến sự giao lưu với nhau chứ không phải là không phải là nghệ thuật hát để cho người khác thả tiền với nhau nên muốn để cho người ta thả tiền với nhau thì rõ ràng phải tiếp nhận từ cái là điều đó cái cấu trúc đó mới phát triển thêm ra hát sao cho nó hay nhất chọn lời chọn bài chọn hoàn cảnh hát cho nó phù hợp chọn người nghe nữa thì người nghe mà hát như nào đấy thì dần nó hay ở chỗ đó và chính vì thế cái nghệ thuật nó dần dần nó càng ngày càng được hoàn thiện càng ngày nó tạo ra cả một cái hệ thống làn điệu luôn chứ đấy chỉ là một cái ví dụ nhỏ của chúng tôi cho nên quyên nói chỗ là đỉnh cao thì chúng nghĩ nghệ thuật thì không không nó đặc biệt là cái nghệ thuật ca hát thì nó nó đối với dân gian dùng cái từ đỉnh cao rồi nó nó nó hơi nó hơi khó hình dung ừ. nó hơi khó cho nên là chú chỉ muốn nói là nó dần dần nó đi nó tiến tới sự hoàn thiện hấp dẫn ở cái đơn giản nhất nhưng mà là hay nhất và người ta nghe là phải nhớ nghe là phải thích nghe là lần sau muốn nghe lại à. dạ vâng như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng nghệ thuật thì sẽ không có đỉnh cao và bản thân hát sẩm với tính chất tự sự thời sự cái sự nhịp cái cái đồng điệu cùng với nhịp sống thì sẩm đã luôn luôn diễn ra luôn luôn biến đổi và luôn luôn hoàn thiện vậy thì cái việc mà chúng ta đi tìm về quá khứ là việc cần thiết nhưng không có nghĩa rằng quá khứ là chuẩn mực hoàn toàn mà chúng ta phải phụ thuộc đúng không ạ nó sẽ không đóng cứng đúng không ạ không phải đừng, đừng lấy cái gì là chuẩn mực quá ừ. chú không không phải chú nói là nghệ thuật thì không có đỉnh cao nghệ ừ. thuật là không có đỉnh cao nhưng nghệ thuật dân gian ấy cái không không nên dùng cái từ đỉnh cao dạ. tôi nghĩ thế ừ, bởi vì là mỗi người có một cái phong cách mỗi người tự tạo cho mình một cái mà không thể so sánh cái nọ với cái ờ, một cách ừ, gọi là, là khập khiễng tương đối hài lòng được ừ. dạ. cao hôm nay thì nếu mà gọi là đỉnh cao sẽ có những cái không cao bằng ờ. đấy và như thế thì nó nó nó không gần với cái tinh thần dân gian dạ vâng một phần trao đổi rất là là thú vị vừa rồi thì chúng ta đã đưa ra được một cái bức tranh của hát sẩm đặt trong cái lý thuyết về thích ứng văn hóa vậy thì thưa chú nếu cần phải dự đoán về những bước phát triển tiếp theo của hát sẩm trong bối cảnh hiện nay chú có dự đoán hay có một cái uh, định hướng nào gợi ý cho những người đang nắm giữ và thực hành hát sẩm không ạ mọi người đang làm rất tốt người ta vẫn sáng tạo đấy chứ họ vẫn sáng tạo vẫn đi biểu diễn khắp thế giới này, về cái như là cái đoàn à, ờ, nghệ thuật thăng long gì đấy anh với chú anh hát chậm chợ anh mang sáng tạo pháp và mỹ đấy là mọi người vẫn hát mà tiếng hát với cả dàn nhạc luôn dàn nhạc có lựa chọn ừ. người ta đánh đấy thế thì thực ra là ngay cái bài mà ví dụ như ban đầu nghe bài tiếng hát đấy thì đấy là một cái cảm hứng để cho người ta có thể đạt được bằng rất nhiều tìm hiểu đúng không? Vâng, ừ. Dạ, vâng. Dạ. Vâng ạ. Ờ, như ờ, chú Sơn cũng đã vừa chia sẻ những cái hoạt động mà các bạn trẻ bây giờ khai thác sẩm ở góc độ là cảm hứng để đưa vào những cái sáng tạo nghệ thuật khác đó cũng được gọi là sẩm quan điểm của anh về việc này như thế nào thưa anh thiện và anh có những cái hiểu biết nào khác về cái việc là những cái điển hình hoặc những cái cái ví dụ của các cái hoạt động của các bạn trẻ mà lấy cảm hứng uh, hoặc được khơi nguồn cảm hứng từ hát sẩm ạ? Thực ra cái quá trình là nghệ thuật thì luôn luôn có sự sáng tạo nhưng lại là kế thừa từ những cái gốc đã có. Nên là đồng ý là các bạn các nghệ sĩ, các nhà sáng tạo nhưng phải dựa trên cái bản thể. Để khi mà à sáng tạo nhưng vẫn nhận ra là đấy là, là sẩm Ví dụ như là các ca sĩ trẻ như là Hà Miô hay là Quách Mai Thi Họ sử dụng âm nhạc EDM, âm nhạc điện tử Phối cái, những bài hát sầm đấy Nghe vẫn có cái gì ờ, phảng phất của sầm Nhưng lại có gì nó lại hoàn toàn mới mà Khi mà tôi còn chia sẻ thì rất nhiều bạn trẻ nghe bảo Cái này nghe vừa lạ, vừa quen nhưng thật sự là rất là cuốn hút Và đấy là một cái sự thành công khi mà uh, thông qua những cái đấy là cái góc nhìn của các bạn thế hệ 20 2X vào cái sẩm và thông qua đó thì các bạn trẻ khác cũng sẽ dần dần à, tìm hiểu về sẩm về truyền thống như là à đây là sẩm có sự phát triển này và sẩm thử nghiệm và sẩm truyền thống như thế nào thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái điều tất yếu cần phải có hay các nghệ sĩ khác um, sử dụng dàn nhạc giao hưởng như là dùng âm nhạc phương Tây dùng nhạc cụ phương Tây à, tôi nghĩ rằng là cái đấy là cần có sự chiêm nghiệm bởi nghệ thuật là cái sự chiêm nghiệm và cái sự à, cảm nhận của mỗi người mỗi một người với một cái con mắt khác nhau cái góc độ nhìn khác nhau sẽ nhìn sẩm với một cái cách khác nhau và nó tạo nên cái sự phong phú của sẩm Vâng ạ, và câu hỏi tiếp theo thì chúng tôi sẽ xin phép lại tiếp tục hỏi ừ, chú Sơn bởi vì là chúng ta vừa mới trải qua một cái phần trao đổi về thích ứng văn hóa và chúng ta nhận thấy rằng là thích ứng văn hóa nó là đặc tính là bản chất của các hiện tượng văn hóa à, đối với hát sẩm thích ứng văn hóa vừa là cái động lực để cho hát sẩm phát triển nhưng đâu đấy nó cũng là một cái công cụ lọc tự nhiên để những yếu tố không thích hợp có thể ở Rõ lại quá khứ cái đúng không? gì mà được tồn tại qua nhiều thế hệ nó ắt hẳn nó phải có giá trị và những cái thứ nào mà có giá trị thì đấy gọi là di sản và sẩm cũng như vậy sầm tồn tại và được sáng tạo qua hàng trăm năm qua các thế hệ các nghệ sĩ các nghệ nhân khiếm thị và đến bây giờ là những thế hệ nghệ sĩ sáng mắt họ tiếp nhận họ vẫn luôn sáng tạo ví dụ như là à, trước đây vào cái đoạn khoảng năm 60 70 khi mà sưu tầm thì sẩm theo cụ Trần Nhật Ngữ cụ ghi nhận nó có 8 làn điệu thôi nhưng mà đến bây giờ thì cái đầu năm 2000 thì ví dụ như là cái làn điệu sẩm gọi là làn điệu sẩm tấu điện đi hay là làn điệu sẩm chợ của bài bài mục họa vô nhân ấy. đấy chính là cái sự sáng tác của uh, nhạc sĩ thao giang và nhạc sĩ bùi hạnh nhân họ họ quy chuẩn hóa những cái nét giai điệu và để quy chuẩn hóa lại thành một cái gọi là làn điệu sẩm tấu điện và làn điệu sẩm chợ đấy là sự sáng tạo kế thừa từ những cái cũ và đến bây giờ thì những cái người khác thế hệ sau họ cứ chiếu theo đó và họ ờ, sáng tác lồng điệu và họ dựa vào những cái đấy để mà họ phát triển lên thì đấy là sẩm vẫn luôn quá trình là sáng tạo từ 1, 2, 3, 4, 5 đến nhiều làn điệu khác nhau và cái gì hay họ sẽ giữ lại và những gì không không hay sẽ bị bị mất đi vâng à, chú Sơn thân mến câu hỏi này sẽ là câu hỏi dành cho chú ạ từ đầu đến giờ thì chúng ta khen sập rất nhiều ừ. chúng ta ừ. nói về thích ứng văn hóa ở những cái góc nhìn rất tích cực chúng tôi cảm thấy rất vui vì là dự án mắt sẩm mà chúng ta đang tham dự ngày hôm nay được đánh giá là một trong những dự án có tính chất thích ứng văn hóa đáp ứng được cái yêu cầu thích ứng văn hóa nhưng rõ ràng một sự việc hay một hiện tượng đều có tính hai mặt của nó nếu cần hỏi hai nhà nghiên cứu của chúng ta những cảnh báo hay những khuyến nghị dành cho những dự án như mắt sẩm thì hai nhà nghiên cứu sẽ khuyến nghị những gì ạ? Xin mời chú Sơn ạ. yếu biểu viễn thì nó mới còn tồn tại thôi còn nó không vang lên thì mình có nói rời thì chả tôi chả biết nó như thế nào đấy cho nên là phải luyện luyện nó dạ vâng phải có những cuộc thi này dạ vâng đấy. dạ vâng xin cảm ơn uh, chú sơn Vâng, xin trân trọng cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời với chủ đề hát sẩm trong thích ứng văn hóa. Kính thưa quý vị khán giả, Dự án mắt sẩm được khởi xướng bởi những người trẻ, với tâm thức của những người trẻ, với những góc nhìn hoàn toàn khác nhau. Những điều chúng tôi mong muốn làm được hay những điều chúng tôi làm được sẽ được sự đánh giá của cộng đồng trong tương lai và trong quá trình đó chúng tôi rất mong muốn không chỉ có sự ủng hộ của quý vị bằng những lời khen mà chúng tôi còn rất mong muốn nhận được những sự bổ sung góp ý để dự án ngày một hoàn thiện hơn và từ đó chúng ta có thể lan tỏa tình yêu đối với nghệ thuật truyền thống trong giới trẻ Dự án của chúng tôi sẽ còn tiếp tục đưa đến quý vị khán giả những quan điểm, những chia sẻ và những nội dung khác nữa liên quan đến hát sẩm nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, từ nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Rất mong quý vị sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ.